dạ nhất là mưa là mưa ơ ừ, mưa bổ mà mà mà vâng à, như vậy thưa quý vị hôm nay à, kênh khám phá Việt Nam TV đang đến với à, làng Quật đến với hồ kinh doanh Quật tại à, Cẩm Hà Hội An à, chúng tôi sẽ nghe những tâm sự của những người nông dân ở đây về việc à, kinh doanh và cái sự à, khởi sắc và cái niềm mong muốn của các hộ kinh doanh ở đây trong mùa à, xuân sắp đến trong cái hội chợ sắp đến cũng như trong cái à, đón đầu cái à, việc kinh doanh của năm nay nhiều chia sẻ của hộ kinh doanh ở đây. Vườn quật của nhà mình là được à, một năm chưa hả cô? Một năm là phải không? Dạ ý là từ từ khi mà trong cây quật này cho đến bây giờ nó có trái để để bán như thế này á? 14 tháng. 14 tháng hả cô? Mua giống ở trên đó về dạ. với luôn. Dạ. Chứ ở đây mình không lồn được. Dạ đúng rồi. Dạ. dạ mua giống có nghĩa là mua cây nhỏ hả cô? Mua cây to như đây gì mình bấm xuống, À vậy hả? To lắm, to cô như đây này, cây to. đóng xuống còn đây nữa. Dạ dạ vậy hả? Về là mình cắt tỉa này ha cô hả? Ừ. Dạ. Dạ vậy hả? Ừ. À như vậy là vườn của mình là chuyên tỉa à, khi mua mua về từ cái một cái hồ kinh doanh khác. Cái này cũng có này. Dạ à cây bưởi chát. Còn lấy cái cành bắp xuống bấm xuống cái rồi con lẹt hết lóa rồi cái trời nó mới ra lửa lóa rồi dạ nhưng mà cô làm cái việc đó là cách đây mấy tháng rồi à, từ cái hầu mình bứng gì là bắt đầu như mấy năm á là không có covid đây là cô mua bác hôm cô bứng tháng 10 dạ mà bữa nay là má bữa nay là nó chột rồi Nó chột rồi mà năm nay covid đó là mình thấy nó chậm chột quá nên chị cô không dám mua một cây mua hết bố dạ. hết kia mới mua dạ dạ bố hết mới mua chứ không thôi mua gì rồi mình bố không hết không có chỗ để à vậy hả cô dạ dạ vậy hả đấy ừ. dạ. bón chậm quá con ơi dạ bán Mà chậm bón chậm cô lấy giống không đủ về cô con nghĩ là chưa tới ngày đó cô con biết không mà chưa tới ngày nhưng mà bó quật nhỏ này thì còn có hâm bả hâm tốn cay thì dễ còn có bó quật to nó mà mà nếu như con bốn tới ngày đó mà con chưa bốn là con không biết đi dạ dạ đúng rồi con hiểu Nên dạ được lớn mình cần phải bốn trước dạ đúng rồi mình cần phải tiêu thụ những cái loài cây cọt ờ, quật lớn dạ. trước hả cô mà con không bón rã thì thì thì thì, thì đứng lại đó dạ đúng rồi cô lái cũng dạ. đủ dấu mà cô kêu cô lái cái dấu ra mà cũng đủ nữa dạ về vất vả về hả cô dạ quanh nam luôn á dạ cái này là quanh nam luôn làm quanh năm mà bán còn mua chứ mấy cô thì tới tết mới bó bán có mấy ngày á mấy dạ. lời thì có tới tết mới kiếm lời còn nếu như không lời thì cũng không biết hết là lời hay không mà tới cái nhà cuối đó dạ buôn lứa rồi vô mà mua thì mình còn kiếm được ít đồng mà nếu như mà mà năm nay có người đi mua mà rất là rẻ dạ họ đi mua rồi nhưng mà họ ép giá phải không cô ép lắm dạ là thế này thế kia chứ có câu biết đâu cô phải bón rẻ dạ không muốn thì thì qua trong nam luôn có cây được có cây không dạ đúng thì rồi Tách nữa dạ. đó dạ. như đứa là cô rồi năm núa đó cô luồn thẳng tới nam này thấy không có trái khánh vậy dạ đó rứa là mai qua nam rồi đó Ồ, vậy là mất uh, tốn công nhiều năm ghê. Qua Nam nhưng mà thiệt tế là Nam nay công bón đó lựa thì nhưng mà chúng cô biết Nam nay công bón một cây Nam thì coi như ba lung giống luôn dạ dạ giống là cô mua ở Nam ra ăn rồi dạ còn cái cây nhỏ này chắc bữa chơi với lúa này uh, ờ, chú cái lụa lớn thì con bốn chú Nam ra còn lụa nhỏ này là cái gió khốt cũng đỡ cái này dạ. ăn ngon đi dạ ăn ngon rồi về mình chứ rồi cây lớn là hồi Nam ra rồi bò này cũng Nam ra mà trời bốn cái này mái đồng đó ừ, dạ như vậy là cây này mình để đây họ tới mua hay là mình phải ra chờ cô Không cô bón sĩ bán sĩ à cô dạ bón sĩ này cái cây này cả nam trang hay là bóng trang dạ rồi cũng lên xe bóc vốt nó quớ lồn cả rồi cuối cùng nó bố đứa đó rồi lụng chạy con dạ về hả cô dạ để con coi kỹ con quay tổng thể cái cây này nha ừ. con quảng bá giúp cô nếu được ờ, nhà buôn hay là à, các hồ kinh doanh ở Đà Nẵng vô họ mua giúp cô dạ. à như vậy là người kinh doanh là phải từ Quảng Trị Quảng Bình luôn á cô à rồi, rồi dạ. Đà Nẵng cũng mua nhưng mà cái giá cũng mềm á dạ rồi rất là mềm rồi dạ cô như vậy là đây gọi là cái cái cái quật là người địa phương mình gọi hả cô hả à, cái quật địa phương mình gọi nhưng mà năng này gọi là cái quất quất dạ quất dạ ừ. lộn đấy cực lắm đâu ha dạ mà này có một cái là trời họ lùn mình lùn lù họ bón mình bón dạ. chứ còn trừ mình không lù mà họ bón thì mình không không có bón mình cũng buồn dạ đúng rồi hơn nữa mình cũng còn ờ, chút sức khỏe luôn đây chứ còn giờ nam qua nam nam nữa là cô cũng nghĩ dạ. đất cũng không có thuê mà... Vâng. đất là không không có không đủ tiền dạ rồi mà với lại xác định đây cũng là nghe nữa cô hiền cho trừ làm rồi, gì mình, bây giờ mình đã biết lùm mà không dạ. lùm cũng ổn dạ, dạ. nhưng mà con đi thuê đất ở đây thì ờ, ông anh ông lái ít dạ. con thuê còn xóa xí nữa là nam đã trị 10 triệu ra đây mà luồn mình đâu có lời gì bảo công mà dạ. không ngoài ra luồn thì kiếm được tỷ ờ, cái lời mà nếu như con keo không là rầu dạ đúng rồi còn ông mà boa trang còn bò là hơi trăm mái dạ vậy hả cô trăm hư dạ mà cô thì cô luồn nhòa cô có người nhòa cô luồn dạ nghề này à, lắm vất vả cô nhỉ nhưng mà cô có trông chờ thời tiết nếu mà như mà nắng thì cô sẽ bán chạy được hàng không cái này là cô nói với con là thời tiết nó không thời tiết chỉ có một cái là trời nén ấm là ra bông ra bông là dạ. khách hòn trúng dạ dạ mà còn lửa nó là bua này nó là mình không trúng mà khách hòn lỡ nhưng trúng trời là khách hòn trúng dạ dạ còn mình từ tới em tỏa đứa đó tỏa đứa đó cổ ừng bốn ừng sao rồi mà nhiều người luôn mà nếu như con không bốn thì dạ hiện đạn là cái giống mà cái giống mấy trăm triệu á dạ về cô lùm có cô lùm bốn trăm rưỡi mà cháy cháy bứng gì cháy ngay dạ thấy phần trăm hư còn lửa nó là hơi trong tốn mà hơi trong tốn nó là hơi trong chín rồi có nó trừ mà nếu như con số tiền này giờ thuốc giờ bơm giờ công giờ món cô ghi hết á là hơi trăm qua chục triệu dạ. đó là công nhò cô bỏ ngay dạ, dạ. Công chú cô cũng bỏ luôn mà trừ cô bốn đảo đủ hơi trăm qua cô bốn có trăm chín dạ Ồ như vậy thì lô quá thì cô. Lô quá mà dạ. con không bón thì cái giống mát ở đây rồi mình đây. Dạ. Nên chỉ con phải lái bớt cái giống qua để quan nam mình còn chi cái khót nữa. Dạ. Rồi coi như thâu nam đi mình trộm thờ là cứ nghĩ là thôi cho lỗ từng dạ. năm ba chục chi cũng được Chứ trừ ra con trời. À, con cũng hy vọng rằng cô sẽ cô sợ như vậy nhưng mà cô sẽ không lỗ vì mình vẫn còn một số à, ngày tới để họ đẩy mình cái kinh doanh đó cô ấy à, à ví dụ như cái hồi mua bán ngày mai này họ diễn à, ra này đó, đó, đây, dạ. đây, đây. à, ngay ngoài đây gần của gần vườn nhà mình à. rồi đấy à, không biết cô khiên ra mặt thâu đất mình tự dọa cỏ rồi khiên dạ. đi con đi lùa mắt cái rồi trở trở đây cái rồi rồi lung la hư đồ có họ nó mất công dạ cô để đây rồi cô ờ, tìm kiếm khách hàng tìm kiếm mối vào không được đó cô ni là cô cũng bón hết rồi trừ còn có mấy chục cây nấy má dạ ừ, cái cô kêu thâu kỹ ờ, thì mình với chịu lỗ mà họ mua người cũng lỗ chứ không phải mình dạ. mua người cái rồi mình cũng nghĩ đi sau lục lậu này rồi covid mình lái cái giống là quý rồi dạ dạ cô nghĩ đứa nay chi thâu năm đi mình cứ cho là rủ năm bảy chục triệu đi dạ rồi quan la mà trời đất có cho mình lùm được còn mấy năm thì mình kiếm được ít đồng dạ con thì cũng hy vọng năm nay vì những cái loài cây khác nó cũng hiếm á cô à. thì hy vọng cái làng nghề quật mình cũng ờ, nói chung là kiếm được cái cái vốn chứ cũng không nên nỗi dạ con nghĩ đó là cô sờ về thôi chứ hy vọng vì nói chung là năm nay là cái cây này thì đặc trưng của người miền Trung mình thì rất là thích rồi dạ dạ ừ. nhưng mà cái sức mua cũng sẽ có đó cô con nghĩ là vậy dạ dạ giá nữa cô hi dạ cũng ví dụ như là con cô cũng thất nghiệp rồi cô cũng thất nghiệp thì từ những nào họ mua đang chỉ có rẻ thì cũng mua chơi chứ dạ dạ nay họ rải, mua chơi nay đây không mình cũng cứ lấy giống nữa đó dạ ừ, có nó mua rồi quan na rồi mình mới lùm lửa khót đúng rồi năm nay trong kiếm vốn Lúc được rồi năm nay thiên tê mà dạ còn cào hết cho đau hứa mình mình dạ ok nó đi con người mình khỏe được rồi con ha dạ dạ sức khỏe là trên hết con đúng rồi đúng rồi dạ tiền bộ con của trời cho dạ từ năm nay nhất định là vừa chịu lỗ rồi dạ về ừ. dạ mà cô ơi để thuyết phục khách hàng con buôn họ mua là mình nói về cái đặc điểm mà thế cây hay là là tuổi hay là cái à, cái đồ dai của trái vậy cô ừ, thì cô cũng nói là ừ, thầy hắn cũng trái chứ cô nói đi thiệt tình mà cô mua gì nó quá sức cái giống nó lớn quá đây cô dạ. cũng có lời rồi cô muốn đứa đó dạ. nên thì cô này nam đây thì con cũng biết rồi nhưng mà có một là, là, là thời tiết này rồi ờ, lục lậu này rồi covid mà con mua thì con mua đứa đó mà hầu mua cô viết cho là con cô có trả tiền cạp lại cho con dạ ồ oh, dạ ép ghê hiểm ép ừ. khó đứa đó nhưng mà cái cái cái để mà họ vào vườn của mình họ mua là họ xem thế hay là xem ở cái... mà quật bắt đẹp không họ mới mua con dạ đúng rồi đẹp ở thế ừ. như thế nào cô hề ừ? đẹp ở cái thế cây hay là sao hề thế cây là trứa xanh à, à đây à, cái lá lá xanh lá phải xanh to dạ như đây còn như bó cây bó cây như như cây này là bỏ ra đâu này à, dạ rồi đó. ok con hiểu rồi ừ như vậy là nhìn cái ờ, lá mà xanh tươi xanh xanh như đây đây à... xanh như đây là trời vô chọn mua lại mái chai đây dạ dạ con thấy ờ, cây này con thích á ừ. lá nó rất là sung sức đó, tươi đó, luôn đó, mà rồi. trái thì to bồng à. bồng này nhưng mà hẳn vẫn chưa chín lắm cô ơi ờ, kia chính là tới đó vừa dạ tới ngày tết là vừa thì, ờ, thì tới đó không ít đẹp dạ quay rồi cô luôn luôn đấy cũng quay được không có đủ thứ nữa đó dạ để cho đây thành thị này cái mặt hàng hút khót rồi trong nhiều nông dân hút khót rồi đó dạ Hôm nay là lên đâu trong ngày chủ tưới hả chú? Ô sáng mai rồi à, sáng mai rất là sớm à. Ờ. À. Hai chở nếu như mà mưa thì uh, tử hiện trừ rồi chú dạ mưa là mình rửa nước dạ. mưa đỡ thôi dạ dạ chào vất vả nói chung là như vậy là hồ kinh doanh là phải chăm cả ngày phải cả <laughs> ngày ở đây dạ, dạ. cái quật này có đặc tính cái là nó dai cái trái nó dai không dễ gì nó rớt phải không chú dạ bởi mình bơi mình giữ ờ, giữ bệnh đó à giữ không để ờ, bị dính bằng chú hề mà con thấy đúng là chờ xe đi ầm ầm nữa mà cũng không rớt trái ra chú không bị bệnh đâu lá chỉ rớt dạ bị bệnh cái mới rớt Cam bán cam bán còn hơn con mình nữa. Dạ đúng rồi. Dạ thì thuốc ờ, men phân tro với lại ờ, nói chung là Dạ. Cây này bốn năm rồi đó con này. Dạ bốn năm luôn, cây này là cây bốn năm. Dạ. Dạ. Rồi trời ơi mua là nếu như mà có mua bón lũ kiếm Đúng như vậy cũng khó bán cô hề bốn không mấy đồng một dạ nhưng mà biết bao nhiêu vốn ở đây rồi bao nhiêu dạ dạ dạ bốn nam như đây rồi trời như mình mất cái vực này là như có covid bữa nay là bốn mấy đồng dạ đó nói chung là tốt là là bị thiệt thù hết thì thôi hết à, thiệt thù hết trong khi cả hết toàn bộ nguồn vốn của mình là ở đây hết rồi đó cô ấy Đúng rồi Dạ Đây ra mấy trăm triệu ở dưới đây đó Dạ dạ Vất vả quá ừ, ừ, dạ. mà làm cả năm chứ đâu phải có một đợt đâu cô Hiền làm cả năm trời cứ, cứ dạ. nửa tháng hoặc là có thằng lần dạ tháng bắt đầu bắt đầu là ừ, tới định kỳ hết là nửa tháng bỏ phần lần ngày chăm bó hơi lần dạ bắt đầu ra hoa ra đồ bắt đầu con tỉa cành con tỉa đó đó dạ vất vả quá cô Hiền đúng là làm cái nghề này thiệt tình mà cái cái là, là năm húa đây là mấy năm con cô lùm được sát ra dạ năm nay cô thấy cực quá cô lùm bóng ra mấy dạ mấy cái đều phải cháy là chắc là Quan nam cô lùm dữ lắm trăm trăm rưỡi mấy dạ như vậy là mình chỉ băng xỉ à, thôi chứ không bán lẻ cô hề bán xỉ dạ mà ờ, chú thì ổng mưa ờ, mưa nắng nát hù cũng đang hù à dạ ừ, cô thâu qua non cũng nghỉ bác nắng nè <laughs> dạ cảm ơn cô dạ dạ vâng à, xin chào xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video cùng chúng tôi à, quý vị chưa like nhớ like chưa đăng ký nhớ đăng ký để ủng hộ kênh nha à, chúc quý vị à, một mùa xuân ấm áp mua may bán đắt xin chào và hẹn gặp lại